Vâng, video này em muốn giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt. Đây là cái bộ đồ chơi giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu bịp, đi đánh tài xỉu bịp tại các sòng rồi các có thể giành chiến thắng tuyệt đối về mình. Khi vào chơi mình chỉ cần luồn được một hột này thôi, vào cho người ta lắp thôi. Đó, mình đứng ngoài cầm máy vào dung đánh là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi. Hai hột này là hột trợ này, nắp chén chơi nắp chén nào cũng được, các bác nhá về tan tích thì em bao tan tích bên ngoài cho các bác nam châm nước muối dọi đèn bác nào đã mua bộ đồ chơi hột tài xỉu bà dung bốn mặt bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi các bác đã biết được là cái độ trong của nó là như nào rồi đúng không ạ trong như hột chợ và em bao máy giả kim loại cũng không thể giả qua được các bác nhá sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để cho các bác thấy cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bà dung bốn mặt này như em vừa nói nó là hột tài xỉu báo dung bốn mặt đúng không ạ nó sẽ báo đủ cho các bác nhất nhị ngũ lục bốn mặt nhé tam tứ thì không dung nhất nhị thì mình đánh gì đánh xỉu ngũ lục mình đánh tài đúng không ạ phản thì mình phải chịu bởi vì tài xỉu tất nhiên phải có chén phản rồi đúng không bây giờ em sẽ test thử cho các bác này đây máy vừa nãy bật sẵn đây và chơi mình chỉ cần bật sẵn máy lên như này thôi đó một dung nhất đúng không các bác xỉu này nó nhất xỉu ba dung ba dung là ngũ các bác nhá ba dung là ngũ thì mình đánh gì ạ đánh tài đó ngũ tài nhất tiếp này xỉu này đó xỉu xỉu tiếp nhất này đó nhất tiếp xỉu này đó nhất xỉu tiếp này đó không dung là tam tứ như vừa rồi em đã nói ạ tam tứ không dung